tôi sẽ gọi thuộc tính cũng H2 color nhưng mà tôi sẽ để đổi thành màu xanh lá cây green lưu lại màu chữ đã thay đổi rồi Xin chào Việt Nam Chào mừng các bạn đã đến với hướng dẫn Angular 12 cơ bản ở trong à, bài đầu tiên của khóa học Angular 12 cơ bản này thì là chúng chúng ta sẽ cài đặt môi trường đầu tiên thì à, sẽ cài đặt Angular CLI tôi đã cài phiên bản 12 rồi và trước khi cài Angular CLI thì à, các bạn phải cài Node.js nếu ai chưa biết cài thì tôi sẽ để link các bài ờ, cài đặt ở dưới phần mô tả chúng ta hãy tạo mới project bằng câu lệnh ng new tên project tên project mới của chúng ta sẽ là thu chi chúng ta sẽ ờ, cd vào trong ờ, folder thu chi và chạy project lên bằng câu lệnh ng ser trừ trừ open câu lệnh trừ trừ open sẽ mở web của chúng ta lên trình duyệt sau khi uh, đã build xong chúng ta sẽ mở một CD mới cũng ở trong ờ, C, ờ, CMD mới cũng ở trong folder 2G và chúng ta sẽ mở ờ, Visual Studio Code và truy cập đến vị trí project 2G của chúng ta Angular 12 cơ bản thì không khác lắm với Angular 11 chỉ có một số phần uh, Ờ, thay đổi mới. Những phần thay đổi mới tôi cũng sẽ để mô tả ở trong video. Các bạn có thể theo dõi thêm. Vậy là project Angular 12 của chúng ta đã build thành công và đã hiện lên trên này project mặc định tên là Thuji và chúng ta cũng đã hiện ra Project Angular 12 cơ bản ở trong Visual Studio có rất nhiều file được tạo ra chúng ta sẽ truy cập vào file app.component.ts ở trong ờ, thư mục suộc thư mục SOC và chúng ta sẽ thử đổi title của Angular 12 project chúng ta đổi thành thu chi viết cách chúng ta sẽ đợi một lúc chúng ta sẽ nhấn lưu ở đây và đợi một lúc app của chúng ta sẽ tự loát lại đây các bạn thấy là thu chi đã đổi thành viết thường thành viết hoa và viết cách nữa Tiếp đến thì à, tôi sẽ tạo mới một component trong Angular 12. Component trong Angular 12 cơ bản ờ, cũng không khác gì với Angular 11. Chúng ta sẽ tạo mới à, một component có tên là giao dịch. Chúng ta sẽ đợi một lúc để à, máy gen ra chúng ta khoảng 4 năm file tôi sẽ thay đổi vị trí của các uh, cửa sổ một chút như vậy là component đã được tạo thành công trong Angular 12 tiếp đến chúng ta sẽ truy cập vào folder giao dịch có 4 file trong này chúng ta sẽ truy cập đến uh, giao dịch.component.ts và thay đổi, ờ, thay đổi một số cài đặt bên trong chúng ta sẽ thêm biến title bằng string trong Angular 12 thì ờ, sẽ có lỗi xảy ra chúng ta sẽ hoặc hoặc string hoặc uh, undefined Angular 12 cơ bản là sẽ chặt chẽ hơn và trong hàm uh, ờ, ng on init chúng ta sẽ gọi title à chúng ta sẽ set uh, giá trị cho title bằng giao dịch giữa string Tôi sẽ bật Việt Key lên để gõ cho đúng tiếng Việt. Tiếp đến trong uh, giao dịch.common.html chúng ta sẽ thay đổi giao diện. Chúng ta xóa dòng cũ đi và thay bằng uh, title. Cấu trúc uh, hai ngoặc nhọn trong Angular 12 cơ bản cũng giống Angular 11 đấy là data binding ràng buộc dữ liệu gọi dữ liệu từ dưới ờ, file code lên truy cập thẳng luôn chúng ta lại sang ờ, app.common.html khai báo thẻ H1 xóa cốt cũ đi và khai báo một thẻ H1 mới và chúng ta cũng gọi title binding project sẽ tự động lát lại cho chúng ta sẽ xóa hết những cái cốt cũ đi giờ chỉ còn mỗi tên của project là thu chi tiếp đến thì chúng ta sẽ gọi component trong Angola 12 cơ bản thì cũng giống như các phiên bản trước chúng ta cũng uh, dùng cấu trúc như sau app xong tên gạch ngang tên component thẻ đóng thẻ mở và chúng ta đã gọi được uh, title của component là giao dịch một uh, title là biến toàn cục một title là biến cục bộ tiếp đến thì chúng ta sẽ thay đổi một số thành phần trong ờ, component chúng tôi sẽ comment đoạn template u URL thay vào đấy chúng ta sẽ gọi thuộc tính template thuộc tính template này thì chúng ta sẽ gõ ngay uh, uh, chuỗi HTML vào đây chúng ta sẽ lưu lại project chúng ta sẽ thay đổi chữ thu chi đã nhỏ hơn và không còn uh, component thu chi à, component à, giao dịch của chúng ta tiếp đến trong à, app.component.css chúng ta sẽ cấu hình thẻ H2 xin lỗi các bạn tôi viết nhầm H2 hoặc nhọn và chúng ta sẽ cho thuộc tính color là blue màu xanh các bạn đã thấy là màu chữ đã thay đổi rồi ở ờ, này tôi lại sẽ tiếp tục comment uh, style URL thay vào đấy tôi sẽ gọi thuộc tính style chúng ta sẽ cấu hình style mặc định ở trong uh, ờ, app.component.ts luôn tôi sẽ gọi thuộc tính uh, cũng h2 color nhưng mà tôi sẽ để đổi thành màu xanh lá cây green lưu lại màu chữ đã thay đổi rồi như vậy là hai cách chúng ta đều dùng được nhưng chúng ta thường sẽ cấu hình template và style theo một file riêng cho nó tường minh rõ ràng hơn trong Angola 12 cơ bản là bài học của chúng ta đã xong xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những ờ, khóa học bài học tiếp theo của Angola 12 cơ bản Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.